Welcome chú ốc ngố channel Qua qua qua Sau bao nhiêu năm á, mình tìm hiểu về đã ca min Tôi có một thắc mắc tại sao bên Tây Họ có một cái min về cuộc nói chuyện giữa mẹ và con Con hỏi là ba đi đâu rồi mẹ thì mẹ trả lời là ba đi mua sữa rồi Nhưng mà ý nghĩa ba đi mua sữa lần này là không bao giờ quay về nữa Và nguyên nhân chính đó chính là nhân vật hôm nay của chúng ta Mill là một nhân vật có tay và chân của Siren Head Nhưng mà lắp vào một cái hộp sữa và anh em thắc mắc tại sao người bố không quay trở về đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm rõ thôi. Let's go. Intro. Milwaukee có tên đầy đủ là Milwaukee Ambassador tên nghe thôi đã phức tạp rồi đúng không mọi người có mối quan hệ với Silent Head Milwaukee sở hữu cặp tay và chân rất là dài tổng chiều dài của cơ thể nó là 30m cân nặng là 160kg một hộp sữa siêu to siêu khổng lồ nếu vào tay bà tăng vlog sẽ có hũ sữa chua lên men siêu to siêu khổng lồ đó khuôn mặt của Milwaukee gần giống như là được vẽ lên có hai mắt một mũi và một miệng Phần miệng của nó thường chảy ra những cái chất nhầy màu trắng ngà đó là cái phần sữa bị hư. Điều này khiến Milwaukee rất là đáng sợ khi mà người khác tò mò chịu hồi nó ra. Có một nghi lễ để chịu hồi Milwaukee. Mình xin nói trước đây là một tác phẩm không nên làm theo nghi lễ hay bất cứ cái gì bằng mọi hình thức. Xin cảm ơn mọi người. Kẻ làm nghi lễ chịu hồi Milwaukee là một kẻ rất gan dạ vì hai lý do như sau. Lý do thứ nhất, hắn ta phải sử dụng máu của bản thân để mà hiến tế. Lý do thứ hai, đối mặt với Milwaukee phải trả lời đúng ba câu hỏi của nó nếu không chúng ta sẽ về chung vui với ông bà khi chúng ta bắt đầu nghi lễ Ta cần một hộp sữa bằng giấy đã hết hạn sử dụng, một miếng giấy, một cây viết và một cái bật lửa. Khi chúng ta bắt đầu xếp đồ ra là sẽ tới bước can đảm của những kẻ chịu hồi phải cắt máu ăn thề dưới vườn đào. Ê chết cha, mình nhầm qua Tam Quốc phải nhỏ máu của mình vào cái hộp sữa đó và chôn dưới gốc cây sòi. Kèm theo đó là miếng giấy chúng ta sẽ đặt tên cho nó giống như là tên là Kiki. Khi nó xuất hiện chúng ta sẽ gọi nó là Kiki. Kiki Kiki. Đó, quá hay phải không mọi người? Mọi công đoạn đầu tiên như vậy đã xong, chúng ta sẽ đợi nghi lễ hoàn thành khoảng 3 cho đến 4 ngày, hoặc có thể là lâu hơn. Khi kết thúc nghi lễ triệu hồi, chúng ta sẽ thấy một hộp sữa trồi lên và tiến tới chúng ta. Nó sẽ đặt câu hỏi theo mức độ khó dần như mình đã nói ở trên. Nếu mình trả lời sai, nó sẽ cho mình về với ông bà ngay và lập tức. Và sau đây là chương trình bổ túc về câu hỏi của Mill Walker. Câu hỏi đầu tiên, nó sẽ hỏi chúng ta là tên ngươi là gì? Thì chúng ta đừng bao giờ trả lời tên thật của mình hãy nói tên mà đứa mình ghét nhất là đứa nào trộm cà rốt của các bạn nhá nếu mình trả lời tên thật của mình nó sẽ lấy một thứ của mình nhưng mà thứ đó là cái gì thì tùy nó nó chọn câu hỏi thứ hai nhà của ngươi ở đâu các bạn đừng có dạy mà bảo là nhà tao đây nè mày ngon mày lại mày đốt đi mày mày giỏi mày đốt đi mày thì chắc chắn nó sẽ lại đốt nhà các bạn đó khi mà chúng ta khai thật số nhà hay là địa chỉ, Milwaukee sẽ phá ngôi nhà của chúng ta. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi này khá thân thuộc với những người Việt Nam. Nó có trong chương trình ai là Phú, à ai là triệu Phú. Milwaukee sẽ hỏi các bạn mày muốn gọi cho ai? Các bạn tuyệt đối không được trả lời câu hỏi này. Nếu trả lời, bạn sẽ hẹo ngay lập tức. Các bạn đừng vội mừng. Khi kết thúc ba câu hỏi, các bạn sẽ còn một thử thách, đó chính là thử thách uống sữa hay không uống sữa. Sau khi kết thúc nghi lễ, Milwaukee sẽ trở về cái hộp ban đầu của nó và nó làm chúng ta rất là muốn uống hộp sữa. Nhưng các bạn đừng uống hộp sữa đó. Nếu các bạn uống, các bạn sẽ biến thành một phần của Milwaukee. Còn một cách khác để mà không phải đối mặt với Milwaukee đó chính là phá hủy hộp sữa trước khi nó đặt câu hỏi là ngay khi các bạn vừa mới chịu hỏi nó thành công vừa thấy mặt nó rồi thỏa sức tò mò rồi mà không muốn trả lời câu hỏi các bạn hãy phá hủy cái đền chịu hồi ngay và lập tức trước khi đặt câu hỏi đầu tiên nếu nó đặt câu hỏi đầu tiên rồi thì các bạn không thể nào hủy được nữa tạm kết video Milwaukee là một nhân vật thích hỏi rất là nhiều câu hỏi hỏi hoài hỏi mãi và những câu hỏi đó là một mối nguy hiểm luôn muốn thu thập người khác thành một phần của nó và nên nhớ đây là một tác phẩm, các bạn đừng nên thực hiện nghi thức với bất kỳ hình thức nào. Vì thông tin của Milwaukee là tổng hợp từ nhiều nguồn, nên có sai sót gì mọi người có thể để lại phần comment cho mình biết ở dưới. Mọi người biết tới cái gì chưa? Đó chính là tới phần rep comment. Yeah, hôm nay chúng ta xem có cái comment gì nào chào mọi người đến với chuyên mục trả lời comment cùng ốc Pikachu <laughs> Thì câu hỏi đầu tiên của Mai <laughs> Ngáo Anh sợ biển mà nước biển lại mặn vậy Thì anh có sợ ờ, nước mặn không? Câu trả lời này quá khó mọi người ạ à. Vì ờ, mình sợ biển nên mình cũng sợ nước mặn nên mình thường uống nước ngọt thôi Đây là nước xoài Còn đây là sữa Còn cái thức uống mà giúp mình đậm đà và nói chuyện mặn mà là đây Câu hỏi thứ hai của bạn NJFBDGV. Câu hỏi này á là mình phải đắn đo suy nghĩ nên là mình quyết định mình đặt cái cam rất là xa để chứng minh á, mình là không phải bị gay mọi người không? Câu hỏi bạn đó là anh có bị gay không? Trời nghĩ gì mẹ tôi mạnh mẽ sao gay nè mọi người xem nè. Ui chết chà. Câu hỏi thứ ba của bạn Dương Hi Diêm Dương Hương. À, tôi đọc xong tôi, tôi tăng huyết áo luôn mọi người anh có cái gì trên đầu vậy à, nói không sai thì là hai lỗ tai mà nói đúng thì là hai cái sừng nhá <laughs> tiếp theo là của bạn Yellow Việt Nam ồ thấy cái avatar lại biết màu vàng rồi nhá thì không không biết g như nào dislike à, <laughs> thì người ta thích mình á thì người ta like không thích mình thì người ta like đó chứ còn dislike thì mình không biết <laughs> câu hỏi này là của bạn Dosi Anh Trang trên video 2027 à, ủa con 2027 là được rửa chắc trứng cút của nó và khoai lang của nó chắc siêu to siêu khổng lồ hả anh ờ à, thấy mông nó to đó uhm. Uhm, câu trả lời quá khó cho qua nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn môn lù What the Cái tên Why Tại sao em đặt cái tên như vậy Cái tên môn lù mọi người đừng có đọc ngược lại nha mọi người Mọi người mà đặt đọc ngược lại là chết tôi, chết tôi, chết kênh Mới có một tháng anh đã bị cấm sừng rồi Cũng câu hỏi đó của Sĩ Diệp Ông này có người yêu nên mới bị cấm sừng Thật sự là dù chưa có người yêu nha, tôi đang sợ ế đây này có ờ, chị nào thì cứ báo qua cho tôi Ok Ok Mọi người nhá Comment cuối cùng là của bạn mèo sao hỏa Hello mau ui Chòa Lên 40 ca sub rồi à Ok thì mình đã đạt được 40 mấy ca sub Cảm ơn mọi người Thật sự đó là cũng là sự cố gắng của mình và mọi người Mọi người đã ủng hộ mình bằng cách like, share này nọ Thì đã lên được 40k Thì mọi người đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh của mình Để mình lên được 50k Thôi video đến đây là kết thúc Cảm ơn mọi người đã xem Tạm biệt mọi người Chúc mọi người buổi tối vui vẻ